Đấy uh, ờ, hai hai cái bắt con thôi. Lấy một chục đi. Có 35 000 Thôi không, lấy nhiều ông bà ở mình nhưng mà. Bà đừng nước à, đừng à, nước sấm. Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé. À, lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang buổi sáng ngày hôm nay. À, buổi sáng ngày hôm nay thì Giang chỉ yếu là đi mua một chút cái ờ, dụng cụ cá nhân sinh hoạt trong gia đình của chị uh, chị gì nhỉ quên mất rồi chị uh, giàng chua chị à, giang chị chua mà bị mù hai con mắt từ nhỏ ấy mà đợt trước giang có lên cùng bạn sang là một lần thì giang có nhận được sự ủng hộ của cô nga trần ở bên mỹ là 100 đô là 2 triệu ba và một chị nữa là chị hoa trần là ở dưới hà nội nhá cô ba anh chị nhá có gửi cho chị chua là một triệu đồng tổng là 3 triệu ba Đấy thì hôm nay thì Giang à, chỉ có đi mua là bát đũa này, giá này và một cái à, xô những cái đồ mà chị dùng trong nhà ấy Hôm trước mà Giang có vào cái video đầu tiên thì các bác chị xem biết rồi là thiếu cái đó thì hai anh em mình mua tạm và mua một chút thức ăn lên cho chị nữa và mình lên à, xem nhà chị là cần thiết những cái gì nữa thì sau mình sẽ mua cho chị mình mối thịt nữa đây, các anh chị nhá hả được không hai ăn thịt lấy, cả cái này đi ừ, cả miếng này á à? cho chị ăn ờ, hai bữa ba bữa đi chị xúc động quá chị khóc thì làm sao thế lấy hết đi lấy hết cho em cái này lấy cả cái này tính đổi xô cho hết được không xô thôi lấy một miếng hết thôi chỉ một mình nhưng mà ăn cũng không tí nữa là cân 8 cân 8 à rồi tính cân 8 Các bạn chị nhà cái mà hôm nay danh sách mà mình có mua đầy đủ cho chị là ở trong cái thùng đỏ này rồi đây những cái à, mình mua đây các bạn này Chạm này, ống đũa này Muôi này, thìa này, dầu ăn này, mì chính này Thịt này, khăn mặt này, chậu này, bát này Xà phòng này Tổng là 856.000 nha các bạn chị nhé Bây giờ hiện ờ, mình sẽ cùng bạn sang là lên trên nhà chị Chua là gửi tặng cho chị đó sau đó là mình lên trên đó nếu mà <clears throat> nhà chị mà thiếu cái gì thì mình tiếp tục lại mua ờ, hiện tại thì à, Giang với à, bạn Sang là cũng đã đến à, nhà của chị Chua nhá mà anh chị nhìn video trước thì quý cô bác chị nào mà quan tâm đến hoàn cảnh của chị là chị bị mù từ nhỏ ờ, hiện tại đang sống ở trong một căn nhà nó nhỏ nhỏ như này này thì hiện tại thì bà con là đang đang đổ cái con đường bê tông nó rộng tầm 50 60 cm này là lên trên này thì bà con là cũng tự đóng góp tiền thôi con đường này không phải của nhà nước Nên Con đổ để có một cái đoạn giữa giữa bê tông để đi Thì nhà chị ở ngay cạnh cái con đường này luôn nhé Cũng anh chị nhé Thì lúc nãy là dưới thì Giang với bạn Sang là cũng có mua Có chị một cái đồ ở đây rồi Thì mình vào lúc này mình sẽ bảo bạn Sang là vừa phiên dịch còn mang vào để gửi cho chị luôn Cái nhà hoa bồ đề hả? Ờ à. Ờ, đấy xuống đấy và cho chị xong là nói cho chị biết mổ à, bọc bóc đấy để cho chị ờ, mình các bạn ấy sang thì chỉ mua cái ờ, đồ dùng hàng ngày cần thiết cho chị trước Với anh chị nhé chỉ cần uh, mình mua hết là 856 nghìn thì của chị là còn 2 triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn nữa quý anh chị ạ mình vào trong nhà mình thiếu cái gì như thế nào mình xem lại thì mình sẽ mua lên cho chị bây giờ mình sẽ vào nhà và nhờ bạn sang là hướng dẫn bảo chị luôn thì là chị chua nhá cũng chị nhá chị chua ơi thì sang đây em nhờ chút nhá dễ biết tới biết tòa biết tòa cho tôi anh nó cả lô chị à chua hắn thì chỉ cần chúng mà bây giờ là cả ít lô à khang giờ lúc đó đâu để để lấy hàng chị mà ừ, ờ lấy hàng chị ha bây giờ đó cả đi lô xúc thành ha à đi tục còn rất mùa ha tao cả hà yếu đi lô để chuột phở lửa đó trong lịch mà ờ chụp xe ha nhớ à. dạ, à, đi tục na bớt lô bớt tao ha nhớ chờ ha đi tao cả này yếu lên lẩu nè yếu trò nè yếu đè mì chính nè yếu chuẩn rút tỉ nè mì chí nè à, gì tới vàng hai gì nằm mơ mơ gì ờ, tới ờ, vàng hai gì nằm mơ ờ, ha yếu à à kiên cảnh số này chẳng đi cả lên đâu có cả nào này mơ ờ hai yếu thông à thế là mai tao cả chứ thông nữa cả tiếng cả tao thì cái tao thông đủ này mà ừ. sao ai hay giờ giờ mà tí gì vậy đi thay xuất lấy đi chỉ lấy bát băng à cho thứ gì vậy thế chứ mà chỉ bắt bắt băng em bảo bảo chị là những cái bát đũa này này là là chị cho úp vào đây ví dụ rửa xong úp vào đây ấy. Cả nạt tặng thì cả sư cả nạt tặng thì cả mình chơi cả chắc hết luôn sau này mình theo này mà ừ, ừ. Đó là cái ờ, chậu rửa mặt đấy với là khăn mặt cũng bảo chị luôn ờ, mình để rửa mặt khăn mặt nó sụp tính này gì cả lần do khăn mua này mà à, ừ. còn do mua nhà xuống này mà ừ, ừ. thì mình mua cái đồ là cần thiết cho, cho chị thì đây là mình cũng mở bản sang nó lại với với chị để chị biết cách dùng và úp vào đây luôn rồi là bát đũa mà lần rửa xong ấy ăn xong thì nó sẽ sạch sẽ hơn và mình mua bát bát sứ bác chị nhé thìa thì mình cũng mua thìa nhôm này là đũa này và cái dầu ăn này mình mua thịt và cho chị là một cân tám những cái đồ mình đang vào trong nhà cần thiết cho chị trước không anh chị để siêu nước để chị đun vào mùa đông tắm ấy thì à, cũng chưa biết là nhà chị thiếu gì cái gì đó là xong rồi chị cũng đủ rồi thế ừ. bảo gạo gạo là chị còn không sang hỏi chị còn gạo không cả chôn chè để cho xóa còn gạo ăn không cái cái bây giờ bột thô chứ bây giờ lấy cái nhãn chết tặng cho đi bằng tặng cho mua chi chi tới à không tặng mua chi nhỉ ờ. con gạo không con gạo ăn không nào mua cho chị gạo thì chị bảo hết thì sang bên nhà lấy thôi à đây à, ờ, sang bên bà à bên bà lấy đúng không con kem đánh răng này chị có dùng được không ờ, đây này có màn trải đây này cần uh... chị có đánh răng không nữa và mình mua cái bàn trải đánh răng cho chị. Cần rốt nè, chị đi hai số mà. 전전 해 지나서 해. 야, 와, 더 테네, 오다가 테네, 또 테네, 또 가는 제. 응, vẫn đánh. À, vẫn vẫn đánh. Ờ. À, à. Thế thì sang sang bảo với chị là cái món quà này là của cô cô, cô nga Trần này, của cô Hoa Trần, của cô ở bên Mỹ gửi tặng chị ấy là 3 triệu 3 tổng thì mình mua hết là 856 nghìn còn 2 triệu 140 à, nghìn của chị nữa thì mạng à, để phiên dịch lại cho chị bảo chị là có chị ở bên nước ngoài gửi tặng à phía tôi tỏ riêng đi tỏ chú chú anh ta này bố cha cái à xóa chắc là bố nửa bố lúc cả ha hay bố lúc cả trang nhỉ hay bố cái lá đẻ bị chờ đau nhiệt là đau cả ờ cái đó bị na bị à thằng số nào thì bị tuổi thì bị hay nhỉ bị vô dạng chi thằng đem ờ, chúng dịp buồn đau nhỉ ừ, cho cho ấy chơi bị trong mỗi cả chốt làm sự dạng bị à? sáng vô bị trăm mỗi bữa nuộn đâu hai bữa mắc xe cả bữa chắc chăng nhiệt rồi chỉ bị đi mà xe tàu thì bị đi bằng nhất xe anh chỉ đi trong sát chỉ đâu cả hay là tàu thì bây giờ bị đi mua yêu nhị chẳng hả yêu nó cho làm cho để chỉ để yêu làm cho đâu cả là mà hay bữa lúc lúc hay bữa gì là bị chuyển đâu nhiệt rồi ta nên thì giờ để bị lên chỉ đó bị tận loại cho cho làm cho bị làm cho cho cho làm cho ở quả cả lại anh chỉ tàu tàu nhé hay là tàu tàu nhé này chứ bữa tan trở làm cho đấy xua từ lớn nhà lọc khó đàn lọ sẽ phải nhìn lọ chỗ tăng màn tăng đó là đi thì liên lọ sẽ cho năm sự để thì yếu năm sự sang đó cả nhà cái gì trăm bé mà cái trả nhiều trả nhiều cái bé trả nhiều mà là ở trên là cái chốt thì là chốt là chỉ chốt thì à bị tính chốt chốt là thế thì chỉ ở giờ ơi sang bé là được rồi mà tôi xịt không có thể thế người ta cái trả nhiều số khác chỉ là số chút trâu nhưng mà chỉ là một là 我找个家给我就说好的，我都不帮忙吃的。有时候个是是啦，又着急又着急，又说说，就说这长说说是找。哎哟，这这这这你又上得又上坡又用易容易着啦，这这你他们说找谁去嘞？去嘞？帮忙过诶，这个月借了这啦？还是没们弟弟前这个月是借着啦？得得啦？弟弟啊，去嘞？嗯，借啦借，你真啦。 chân thành cảm ơn các à, cô, các chú, các anh, các chị Mạnh Thường Quân, đặc biệt là cô Nga Trần và cô Hoa Trần đã ủng hộ à, một phần kinh phí để à, mua vật dụng trước tiên cho chị. Còn cũng mong muốn của chị là mong sao là sau này là sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân nữa tiếp tục ủng hộ một chút kinh phí để chị làm lại cái cam nhà nho nhỏ thôi có hai giang hiện tại thì cái nhà của chị cũng rất là rột rồi đồng thời là cái vách thì rất là cũ nên là cũng mong muốn các mạnh thường quân là có gì cũng tiếp tục ủng hộ để chị có ngôi nhà và chị có cái cuộc sống nó tốt hơn à, theo ờ, bạn sang có dịch lại đấy ờ, khi mà chị chua mà chị nói thì biết là cái mong muốn của chị là như vậy chỉ là người đồng bào hơ mông không biết thế nào mà diễn tả được các cô bác chị ạ có thể người ta rất biết cảm kích cảm ơn nhưng mà cái, cái lời nói nó rất là khó ấy mình nói thành lời nên là giang cũng uh, là nhờ bạn sang đi cùng rất là nhiều để có thể là mình hỏi phiên dịch lại cho mình hiểu là cái mong muốn của chị như vậy và hôm nay là cái số quà như này thì uh, chị cứ nhận dùm nhá là dùng hàng ngày như thế nào là sang có thể kê bảo chị kê vào đâu ấy một chút mình có thể bỏ cái này ra là để cái này hôm nào để đó mình mình để cái này nhớ bảo chị là dùng cho sạch là được nhá thì uh, Giang chắc uh, xin uh, thay lời của chị uh, Chua gửi tới uh, cô Hoa Trần và chị Hoa Trần là một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất và Giang cũng uh, xin chúc uh, là gia đình cô cũng như là chị Hoa Trần là luôn luôn dồi dào sức khỏe thành công hơn trong cuộc sống và cũng mong rằng qua cái video này của Giang thì uh, quý cô bác anh chị khán giả là chia sẻ cho Giang cái clip đến được với những tấm lòng vàng những tấm lòng hảo tâm có thể là giúp thêm cho chị chua một chút kinh phí nữa để có thể là sửa lại cái vách à, nhà nó tránh cái bão cái gió và cái mùa đông lạnh giá này nó tốt hơn một chút đấy thì cũng không à, lớn lắm đâu chỉ à, hiện tại thì à, kinh phí của Giang thì còn gần giữ của chị là 2 triệu 140 ngàn mà thì à, cũng à, khoảng chừng một hai trăm đô thôi tính ra à, tiền à, nói chung là tiền Việt mình là 4 5 triệu thì mình có thể là quây được cho chị cái vách à, nhà này nó nó tốt hơn này có thể là dùng à, cái ván này để mình lịa mình bào Đấy, mình à, thuê người mình giúp chị ấy làm cái vách này nó nó tốt hơn cái vách này vách nứa nó mọt hết rồi cô anh chị có thể xem được đây đó là mình bị mọt ăn hôm trước mà giang lên cùng bạn sang ấy thì do là cũng chưa đủ tiền để để làm ấy nên là hôm nay Giang vào chủ yếu là mua những cái đồ dùng vật dụng cá nhân cho chị trước đã để cho chị chua có thể sinh hoạt hàng ngày và một chút thịt để chị có thể cải thiện bữa ăn để ờ, sau này mà cũng anh chị nào mạnh thường quân nào mà ủng hộ thêm cho chị thì à, Giang sẽ cùng bạn sang hay là giúp chị thể lịa cái uh, cái ván xung quanh nhà để à, làm sao mà cho chị có cuộc sống nó tốt hơn một chút vào cái mùa đông này nó không lạnh hơn đấy, chăn màn này mình thấy là cũng đủ rồi thì có lẽ là ra cũng uh, phải xin phép về thôi thì, uh, cùng bạn sang có việc thế chị nhá em về đây nhá ừ. à, mù chê nhá ừ. cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá ừ. bảo chị là kê ờ, vâng vâng vâng vâng ờ, vâng vâng ô chậu chậu vâng chỉ biết là ô chậu là cảm ơn thôi mù chê là về ừ. thì thấy uh, ờ, trong căn nhà của chị này nó không rộng lắm đâu Dạ. ừ. 16 mét vuông thôi ừ. là bé luôn thế là chị đi mua cho trong cho tôi trong tao lỏng mà đó là chị nuôi gà bà gà dạ, này gà ai cho đấy gà là trước mà chị nuôi thì người ta bắt trộm hết rồi vì người mù mà không không không nhìn thấy gì các bác chị ạ Nên là hôm trước mà giang có vào cùng bạn sang thì là con gà là là người ta bắt trộm bên phía đằng sau của chị là cái vách như này một hỏng hết đây các bạn chị có thể nhìn thấy đây Ở cái này là ấy là sập thật thủng hết rồi này thế đâm ra là muốn là mình cũng muốn có cái gỗ ván để lịa lại xung quanh nhà nó chắc chắn đấy nhưng mong muốn của chị như mấy bạn sang bạn có dịch lại cho mình là như vậy vì số lượng tiền còn thừa thì mình cũng chưa đủ quỹ của mình chưa khó để giúp chị ấy thì mong muốn là cũng anh chị nào mạnh thường quân nào mà muốn ủng hộ thêm cho chị để có thể lịa cho chị thì cái con nhà nó tốt hơn hai là cái gỗ thì uh, mọi người cũng sẽ đi giúp ủng hộ chị một chút cái gỗ này một gỗ tre các anh chị nhá tre thôi không ấy cả đấy căn nhà của chị là cũng làm bằng các lộ đây này mấy chị nhá đó hơi nhỏ một chút để cho mọi người làm cho và con hàng xóm nhiều mọi người làm cho ấy có lẽ là Giang cũng ờ, xin phép được khép lại và kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay ở đây thôi à, Giang xin hẹn quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở những video tiếp theo à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người nhé